Xin chào các bạn, trên tay mình đang là một chiếc chuông hình thông minh đến từ ờ, Nest, một công ty con của Google Và chiếc chuông hình này nó rất là thích hợp với những căn hộ Smart Home Vì nó được tích hợp uh, với cả hệ sinh thái Google này Có thể là truyền hình ảnh lên ờ, Google Chromecast, màn hình Google Home Hub Hoặc là sử dụng uh, làm camera với cây thiết kế nhỏ nhắn các bạn có thể nhìn thấy ở trong lòng bàn tay mình nó khá là gọn uhm, nếu mà các bạn sử dụng cái chuông hình này ở Việt Nam thì các bạn sẽ cần sử dụng đến cái bộ chuyển đổi từ 220 về à, nguồn điện 18V AC xoay chiều <clears throat> ờ, cái chuông này thì à, nó sẽ có một cái camera này độ nét cao ờ, góc rất là rộng và nó sẽ được lưu trữ ờ, miễn phí cloud ở đây sẽ là một có một cái nút nhấn cộng với một cái đèn nền ờ, màu trắng màu xanh rất là đẹp và nổi bật ờ, mình sẽ thử ờ, kết hợp cái Google Nest Hello với cái màn hình Google Home Hub 7 inch này cho các bạn xem nhé <clears throat> bây giờ mình sẽ uh, ấn chuông thử này đó các bạn có thể nhìn thấy là cái uh, home hub của mình đang xem youtube nó sẽ bị uh, nó sẽ có, nó sẽ có một cái thông báo này đè lên này đấy nếu mà nói chuyện thì sẽ ấn vào thóc đây mình sẽ phóng to nó ra đấy sau khi uh, có khách mà ấn vào cái chuông hình này thì nó sẽ truyền trực tiếp lên cái Google Home Hub mà bạn đã cài đặt trước và tất nhiên thì nó cũng sẽ báo lên điện thoại một cái thông báo đấy khi một thời gian lâu mà bạn không trả lời thì cái Google Home Hub nó sẽ trở lại uh, chơi nhạc nhé bây giờ mình sẽ thử côn lên điện thoại này Đấy các bạn có thể nhìn thấy là điện thoại mình nó có một cái thông báo này Mình à, sẽ ấn vào cái thông báo và ngay lập tức Cái hình ảnh của trung hình nó sẽ stream lên cái điện thoại của mình <clears throat> Khi mà hình ảnh stream trực tiếp các bạn còn có ba cái lựa chọn ở đây à, Từ chối, trò chuyện với người đang ở trước cửa hay là mình có thể gửi một số cái à, thông báo mà đã có nội dung sẵn ở đây bây giờ mình sẽ thử à, đàn thoại nhé thóc này ở đây mình bị gần mic nên mình sẽ tắt âm thanh của cái hút này đi nó đang thu cái à, tiếng của mic này alo một hai ba alo một hai ba alo một hai ba alo một hai ba như vậy là có thể làm thoại hai chiều này ok ở ờ, cái app chính chủ của cái chuông hình này các bạn sử dụng cái app có tên là net đây khi vào app net các bạn có thể là nhìn thấy là cái giao diện nó hiển thị cái chuông hình là camera luôn ở đây các bạn có thể thêm được nhiều cái chuông hình có thể sử dụng nó như là một cái camera an ninh tại đây các bạn có thể là tua lại các cái à, thời gian trước như việc mình tua camera vậy ở tại app Google Home sau khi các bạn đăng nhập tài khoản net bằng cái tài khoản Google thì nó cũng tự động sang cái Google Home này các bạn có thể nhìn thấy là có chữ front door này Đấy, ở app Google Home của mình nó đã có chữ front door và tại app Google Home các bạn có thể xem camera trực tiếp bằng cách ấn vào camera ở đây này <clears throat> đấy nó đã truyền trực tiếp rồi và cả tại cái app Google Home này các bạn cũng có thể đàm thoại hai chiều với cái chuông hình này bình thường bằng cách ấn vào cái mic này có thể làm thoại luôn hai chiều đó rất là hay và với cái tính năng hỗ trợ Google Assistant thì mình có thể gọi uh, Google Home Hub hay là Chromecast hiển thị ngay camera bằng qua một cái câu lệnh điều khiển giọng nói uh, Ok Google show me front door đấy mình à, vừa đọc cái lệnh là Xiaomi Front Door đấy thì à, nó đã lập tức truyền cái hình ảnh từ cái chương hình này lên này Hey Google Show camera one Hey Google Show camera one Hey Google, Xiaomi me front door. Đấy các bạn có thể thấy là mình đặt cái tên con ờ, camera này là front door cửa trước thì khi mình đọc lệnh OK Google Xiaomi me front door thì nó sẽ hiển thị lên cái màn hình này <clears throat> các bạn có thể sử dụng Chromecast để cắm vào màn hình tivi lớn hơn để hiển thị nội dung nó sẽ to hơn đấy hoạt động rất là nhanh và độ trễ gần như là không có Hey Google, open YouTube. đó như vậy là các bạn có thể thấy là đây là một cái chuông hình rất là hay nhiều tính năng phù hợp với cái smart home và cái mẫu chuông hình này hiện bên mình đang bán ra với mức giá là 4,2 triệu đi kèm với cái màn hình này thì các bạn có thể mua rời với cái giá là khoảng gần 2 triệu đồng đó là không hề à, đắt so với những cái à, chuông hình mà có cùng chất lượng như thế này Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.